bài này cũng đâu phải là mất ờ, mất luôn đâu có bài này con nghe trăng tiếng gà ghé sáng đợi đến kỳ đáo hạn ba thu ba thu là từ năm 2000 hôm nay là 2000 ô từ năm 2020 thì bây giờ mình là hai thu rồi mình một thu nữa để đến kỳ đã hẹn ba thu ba thu ghi rõ ba thu ấy là vào quỷ đến chu hàng kỳ cuồng phong nổi cuốn đi sóng đổ cuồng phong là biển đông vậy sóng sóng đỏ cuồng phong nổi cuốn đi sóng đỏ sóng đỏ là uh, đỏ sao vàng bão tố chìm xóa bỏ cộng tay chờ xem giận nước đang xoay vua liềm tự quỷ tự thai vua liềm thử nghiệm sấm thiên ngày trước mới phân rành lúc được lúc thua chừng nào thằng ngốc làm vua thế gian cào trọc thầy chùa có râu thời mặt giận biết đâu mà kể quỷ lộng hành chẳng nể thần tiên chờ khi đá nổi lông chìm chim hiền vỗ cánh lại tìm về xuôi chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên thật bà chứng giám huyện nhiên hào quang chiếu rạng cửa thiền sáng soi trà hoa đạo phùng thời ứng dụng thiên tâm nhân nhất tụng nam mô ý sư phụ muốn đọc bài là câu này thiên tâm nhân nhất tụng nam mô một ngàn câu không bằng câu này thiên tâm nhân là tất cả các con họ thiên đang đứng đây và tất cả các những nước họ thiên ở nước việt trên thế giới nếu cái clip này bỏ lên là phải đọc kinh để mà được lên thuyền bát nhã kỳ này đó thì đức thầy đã cho ra cái bài này thiên tâm nhân nhất tụng nam mô thể mình nói cái đạo thiên tâm á, là được ấn chứng từ thượng đế và hội đồng chư phật trên trời và đức thầy là người truyền xuống thế gian cái vụ là truyền ra miệng tức là truyền từ từ vậy đó thì nó mới ra tới đời các con cũng như người cấy lúa người gặt lúa gieo lúa người xây lúa người nấu cơm rồi có gạo ăn vậy buổi buổi ăn tối vậy đó thiên tâm nhân nhất tụng nam mô còn đâu chủ thuyết tam vô ba thu nói tiếp sống to bủa tràn đá bồ đề giặc tan ngay rõ pháp nạn mùa chịu khó chịu tai cơ trời có trả có vay thiên cơ đã định khó thai khó lường thời cơ đến nhiễu nhương khắp nước ráng tu thân mới được chứng chi còn đâu những đứa vô nghì đứa vô nghì là ai mình biết rồi là cái đám tưng tưng ngoài đường á là cái xuyên tạc thiên tâm cái mới tuy nó số lượng ít nhưng mà nó nó là một cái ờ, loại cây cổ thụ trong tương lai đó và mà họ chưa hiểu thì những đứa vô nghị là chồng vợ mấy con mà vừa vô thiên tâm đó là bị ờ, về chồng hành xác và đứa vô nghị gán gán chuyển tâm mấy người đó còn đâu những đứa vô nghề còn đâu những kẻ khinh khi phật trời nay ta dán lời cơ dạy kỹ các con dù trời mỹ trời âu bây giờ cái bài này cách đây năm 79 tụi con nghĩ bao nhiêu năm rồi năm thế chục năm mà làm sao sư phụ biết được là trời mỹ trời âu mình là ở thế giới không trời mỹ trời âu các con dù trời mỹ trời âu trời đông pháp phật nhiệm màu tức là trời đông là miền đông à, à á đông mình đó là núi cấm miền tây á pháp phật diệm màu quy về một cõi hẹn câu tao phục là mình tất cả mình sẽ về bển hết là sáu truyền kim hiền về là câu này nè quy về một cõi hẹn câu tao phục vua hiền với cơ trung hợp nhất tạo cơ đồ trung lực quốc gia trà hoa là đạo của ta hoàng thai chánh pháp phật bà tự ban cùng các đạo thế gian thờ kính Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang Ba ngôi có Chúa rõ ràng Mười phương ngũ Phật vẽ vang tương hòa Thiền Bát Nhã Phật Bà ngự trước Thiền Bát Nhã Phật Bà ngự trước là trước cổng Thiên Long Sơn có chiếc Thiền Bát Nhã đó Thấy nhỏ nhưng mà cái linh hồn của mình á, có lúc bằng hạt chát nha các bạn à, con muốn biết như không được mà chiếc thiền mà con thấy chụp cái hình mà ngay cổng Thiên Long Sơn đó con nghĩ định được như hạt cát 7 tỷ hạt cát cũng chẳng thấm thiếu gì chiếc thuyền đó nữa đúng không dạ. à, mấy con thấy cái chiếc thuyền không à, mà cái hồn mình là như hạt cát thôi đó khi mình biến nhỏ lại là nhỏ là hạt cát thì 7, 7 tỷ hạt cát đâu đâu đâu có xi nhê gì đâu đó ba ngôi có chúa rõ ràng mười phương hữu phật vẻ vang tương hòa thiền bát nhã ngự phật bà ngự trước phật thánh tiên lần lượt giáng lâm độ cho những kẻ thiện tâm nhân lành giao cắt nghìn năm cuối đời đạo này lưu truyền nhiều nghìn năm nay ta tạm bế cơ chờ đợi thời cơ sao đón lệnh phát truyền trà hoa giữ lấy tâm nguyện giúp đời hàng đạo hữu duyên hữu phần đó là lời của vị này cho cái bài này năm 1979 mà Đức Thầy mất khoảng năm 1930 mấy ta 34 thì 40 năm sau thì làm sao có tiếng nói của Đức Thầy được chết sao nói chuyện được đâu phải Phật không có chết thì những cái bài này nó có hữu ích cho thời đại chúng ta nếu mà nói về nguồn gốc đào hảo là trước mình cũng như là đàn anh thiên tâm là đi sao cũng là đức thầy đàn em nhưng mà đàn em nó phát triển rộng khắp thế giới cùng một gốc cùng một nguồn thì à, những người hòa hảo sao họ rất là cứng những gì sư phụ dạy là tại vì ở ngoài đường cái tà ma quỷ quái nó nhiều lắm sư phụ dạy chỉ là là, là à, như vậy thôi chứ không có tin những cái gì khác nữa thì rất là ít người tin cái bài này là của đức thầy nhưng mà sư phụ một ngàn một trăm đứng nơi đây nơi thánh địa của đức thầy thuộc bảo đảm bài này của của ngài dạy chúng ta đó thì các con gán uh, thỉnh cái quyển này về đọc rồi uh, thiên tâm nhân nhất tụng nam mô nha con chào à, ờ, hồi nãy đó thì à, tôi có nói sơ qua nhưng bây giờ thì à, ngồi đứng trước cây à, cái chân dung của đức thầy tức là trước chân dung của vị phật thì không bao giờ được dám nói sai cái bài này xuất xứ là năm 1939 khi mà chúng tôi ra ngoài Bắc ở tù 76 là đi tòa 79, 79 á, là 3 năm sau khi chúng tôi ra Bắc rồi đó thì tới 79 thì lúc bây giờ mới là tất cả sĩ quan cấp đại tá trung tá dình tình báo đầu tiên nhà mấy cái ông mà tâm lý chính đều ra ngoài Bắc hết tuyên quý thì kia rồi Bắc hết á thì lúc bây giờ trong một cái tại đại hà nam ninh hồi nãy đó sở dĩ mà anh ngô tuấn kiệt nói mà tôi nói là tại sao mà đang ở tù lúc đó đâu phát ô đâu mà tại trong trại đó lúc bây giờ nó gần gần được rồi nó nó nó đồn với nhau là sẽ có một cuộc đi qua bên mỹ lúc đó thì ra là lúc bây giờ đó quý vị đại tá nó cái cầu cơ một cái hình thức cầu cơ quý vị nào biết cầu cơ tức là để cơ rồi nó chạy chạy chạy chạy được thoát liên tục nha dù lấy thì con một cái vị lớn một vị phật lớn mà mấy ông đại tá cứ kêu là phật lớn thôi thì mới xuất hiện xưng là một cái vị phật vị lớn thôi mà không nói cái danh hiệu mình là ai mới là cho cái bài cơ này cái bài cơ này là cái hậu trào qua lúc bây giờ mấy ông đại tá là có đó là mới là cầu cơ rồi mấy ông chiếc bị cơ chạy nhanh lắm mấy ông hai bên nhau dí dí dí cho nên đây là cái bài mà của nhiều Phật lớn và sau này nó mới biết gì đó là Đức Phật Thầy Thái gian mà hiện thân hình của chúng ta và Đức Thầy đó. cho nên hồi nãy Ngô Tuấn Kiệt có nói cái là Đức Thầy Giác Mạc bên Phật giáo Hảo chỉ gọi là Đức Thầy Giác Mạc nha là năm ngày 16 tháng ngày 25 tháng 2 giường năm 1947 thì cộng sản việt minh trong các phiên họp mời đức thầy họp với nhau họ ám hại và từ đó ngài vắng mặt nhưng sau khi mà họ ám hại họ nói ám hại đức thầy thì có một bức thơ chính tay đức thầy viết gửi về cho những người tín đồ phật giáo nên tụ giáo họ biết rằng đừng có đem buông đi tiếp cứu và ngài ẩn mặt hơn cho nên khi đó từ đó tới nay chính vì vậy mà quý vị thấy trong nghi thức thờ phượng của giáo học đức thầy chỉ để bên ngoài này và hồi nãy ông ngôn tướng kiệm ông lại chứ tín đồ phật giáo và hảo là chỉ xá hai xá thôi đức thầy không có cho mình lại ngài đức thầy nói là mình chỉ lại là lại phật và lại cha mẹ của mình thôi chứ mà đức thầy là uh, đức thầy mặc dù là phải nhưng đức thầy nói là thầy đừng có lại nhất là mấy lớn tuổi nha đức thầy không cho lại để kính này xá hai xá xá hai xá tượng trưng cho ngài chỉ vắng mặt chứ không chết cái điều đó ý nghĩa như thế thành ra quý vị hỏi tại sao mà một giáo bảo xá xá có hai xá người ta thường thường xá ba xá bốn xá sao xá hai xá bên phật vô tam bảo thì chúng ta xá ba xá bàn thờ tổ quốc mình đi mang theo quê hương mình xá ba xá nhưng mà tới các bên chân dung đức thầy chỉ xá hai xá để tỏ lòng tôn kính đức thầy thôi là tại vì coi có nói hồi nãy tôi có nói là đức thầy nói là à, vô ơn gì tuy là hữu ảnh vô hình cái ảnh thôi chứ không có hình tướng của ngài đi chớ dân lòng tưởng nếu chúng ta tưởng nhớ phật tưởng nhớ tới ngài sân trình đâu lai sân trình là cái chỗ đạo tràng chỗ mà họ dạy học mà thành ra khi mà mình đứt đây mình tưởng thành ra ngô tướng kiệt có cái duyên là nhiều khi là muốn thỉnh gặp chân đức thầy gặp sư phụ thì sư phụ hiện ra sân trình đó lai tức là có mặt mà đó là những cái cơ duyên đặc biệt với những ai có thể được cái này giấc mộng truyền nặng giấc mộng vàng nặng truyền để đạo có nhiều người có cơ duyên ngủ trong cái giấc ngủ đó đức thầy cũng hiện ra để mà nói giáo lý dẫn cho đi thấy cảnh tây phương cực lạc này nhưng mà khi điều đó trong phật giáo hòa hảo là không có bài ra ngoài không nói ra ngoài là tại vì người ta nói cho mình biển hoặc mình chỉ đoan mê tín quan trọng nằm ở chỗ là làm sao cho cái thân tâm mình được an lạc thôi tôi ca tụng ngô dân Tuấn Kiệt là tại vì ngô Tuấn Kiệt đã đưa tất cả anh em chúng ta đi nghe những cái lời chân thánh để bỏ đi những cái cái suy nghĩ những việc làm những lời nói của mình không tốt chính cái đó là ngô Tuấn Kiệt không có lợi lạc gì đó mà quý vị mới là những người có lợi đó mình dứt cái phiền não của mình phiền não thì mình bệnh mình uống thuốc theo bây giờ giống như mình đi đường mà mình đem quá nhiều cái cái cái bao nhiêu cái tảng đá bao nhiêu cái cái cái vật liệu đem theo này đó nó nặng nề quá bây giờ ngô tuấn kiệt nói ra là lời của đức thầy dạy thì là cho chúng ta buông bỏ tất cả những cái giận hờn những cái cái cái cái, cái, cái ờ, uh, dĩ dãn quá cứ những đau buồn những hận thù quá mình bỏ ra giống như mình đi mà mình bỏ hết cái cục đá nhưng gạch nó nhẹ mình hết quý vị chỉ cần chuyển cái tâm của mình thôi đừng giận hờn cái cô cô trang này cô cô nói gì mình buồn trời ơi mình giận cổ bây giờ tự giờ mình ngủ được bây giờ mà mình buồn mình giận mình hận bây giờ cô ra cô đâu ảnh hưởng khổ đâu cô đâu biết gì đâu bây giờ mình buông nó ra cho mình ngủ thôi cái đó là mình mình giúp mình chứ không phải là người kia giúp mình mình giúp mình thành ra là cô tướng Kiệt nói một cách rất là bình dân giản dị để cho chúng ta làm sao để trở thành người hiền Long qua có mặt đó là hiền nhân mà ông Kiệt ông bây giờ bữa đó có mặt trong hội Long qua đó nha ok thì muốn ra phỏng thì ai biết thầy nói là chừng đó à, từ đó giờ từ đó là xương dày đó tất cả những người đó à, thì ờ, chúng ta làm sao để cố gắng làm theo những cái lời dạy của từ đó của các sư của các thầy của, của đức thầy hay là những gần đây là có ông tiên phong mình làm theo những cái lời đó thì tự nhiên mình thấy cái cụ thể nhất là đời sống của mình sẽ được an cái tâm của mình không còn có lo sợ nữa mình nghĩ rằng mình làm một sống một giây này mình biết ngày mai mình còn sỏi hay kinh đâu dép mình đi hay mình làm được cái gì tốt đẹp thì mình hãy làm ngay được đừng chần chờ nữa đó là cái lời mà tôi xin à, một lần nữa trước khi mà chúng ta chia tay xin cảm ơn thành đồng ngô tuấn kiệt đã tới đây làm cho cái không khí của hội quán này bữa nay nó có một sắc thái đặc biệt mà kỳ này cũng à, hơi tốn bánh xèo không yeah. yeah. À, sư phụ là người có đại hữu phước hữu duyên là người truyền thừa sau khi đức thầy mất tích năm hồi nãy bốn bốn bảy mà sư phụ là người tiếp tục nghe được tiếng nói của ngài trong khi đệ tử của ngài mấy chục triệu người không có đúng không thì nhưng những lời của sư phụ nói trước khi sư phụ ra đời thì có cái bài này ngoài bác giàu ra con cũng có rất là nhiều cao đồ uh, hiểu về à, sóng cơ thì ngày đầu tiên con xuất hiện cái đây mấy năm những gì đó cho con cái bài này là cái bài này ờ, những cao đồ và những nhà phân tích học triết lý học của Hồ Hòa Hảo đã phân tích cái bài này nhưng mà đến cái câu này là bí giải quyết không được tức là không có giải được cái à, từng chữ từng ý của đức thầy nói cái gì giải cái gì cũng không đúng thì cái bài này có cái này cái này là xuân hạ tác cuồng hư mà thuộc di động khúc ngắn tới vài câu thôi Ở trên google mấy con cứ search cái bài này trụ kia bảo ác phải nhường võ dương hữu phước đường đường trị dân thì rõ việc phóng thần trở lại thuyền đóng pha lèo lái cánh trương con lành mau lại phật đường cùng thầy cộng hưởng một vườn từ bi chớ nóng nảy sân si hư diệt phải đợi thời vua kiệt hồi quy xử phân những nước vô nghị mới là quả lắm với tỳ ngọc sông hỏi chữ kiệt là cái chữ bằng cái tên viết qua cho nên con làm cái hấp à, thả mình cũng bệnh quậy quá cái à, lúc đó con hỏi đến thầy đức phụ sao ông là người tốt đệ tử phụ sao ông lại à, bị đào minh quân gạt à, rồi bị bắt vậy tại nó không nghe lời ta nó nóng nảy sân thi hương vị thì cái câu này bên hòa hảo những gì chiếc sắc keo á nếu mà nói vô kiệt cũng là trụ dương là người ác mà ông đi đâu vẫn ông hồi quy thì tới ngày hôm nay sư phụ cũng không biết phải giải cái chữ cái câu đó như thế nào hiện bây giờ nghiêng thời phút này cũng chưa có ai giải được đó cũng là một trong bốn cây bài ốc mà trong à, bốn lá bài chưa có mở thì thôi các con gắng chờ để à, chờ xem để đức thầy sẽ mở cái bài đó lên nhé à, dạ. Và cái bài này là năm một nghìn mấy thì à, à, cái đó thì hình như đức thầy viết vào cái năm canh thìn năm 1940 đó con thanh năm ngàn trăm sáu mấy mà bác à, nên con cũng không biết sao nó trùng tên bây giờ chứ bộ chia giải hết trên mạng ê cái này trùng tên thôi nha không có liên quan gì được ok con cảm ơn bác giàu là cảm ơn tất cả các à, đạo hữu và quý anh à, chị huynh à, mấy huynh ở đây cho bữa ăn rất là ngon chúng con rất là no bụng đi lên đường về à, San Jose rồi tất cả lại sư tổ